nghĩ nghĩ đến đến em, em. 뭔지 말 qua 난 이란 난다 cho lần 이 này corner get chìm sâu vào aside you em I yêu rồi thương rồi mê rồi sao chẳng nói ra lời bài hát em viết tặng anh giờ bay về đâu xa sao băng trôi qua tình ta bao để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi cái giờ đã sờn Trái tim anh hỏng lâu rồi, rồi có vỡ nữa cũng không sao Điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên vài dòng thông báo Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ mình đi cà phê Lòng anh chợt bồi hồi, à hóa ra tình yêu là thế Đời vốn là hơi khó, em bây giờ như hoa có chủ Gửi lời vào hơi gió, đêm nay em hơi khó ngủ Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh Đôi mắt vẫn lờ Facebook, chỉ chờ một dấu màu xanh Yêu rồi, thương rồi, mê rồi sao chẳng nói ra Lời bài hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa trôi qua tình ta bao la chiếc hồn đồng để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông thì ra yêu là thế tình đáng như biết thầy cho anh khói này kép bay chìm sâu vào giai điệu êm ái thì ra yêu là ta đỉnh nắng như ly cà phê ra thương tư thế này 24 trên 7 nghĩ đến em ý về em